thì ờ, ở đây trước mặt anh em đây là một cái mẫu kính áp tròng nhìn xuyên bài mới năm 2022 thì ờ, cái bộ kính này đặc biệt của nó một cái là đây là cái bộ kính dành riêng cho những anh em nào mà mắt anh em bị yếu nha thì ờ, khi mà sử dụng cái bộ kính này thì nó sẽ an toàn cho con mắt của anh em hơn là cái thứ nhất cái thứ hai là mình nhìn bài nó sẽ rõ hơn nó sẽ bị được trong hơn và một cái nữa là không đau mắt nè không cộm mắt không chảy nước mắt và đặc biệt khi mà đeo cái kính này vô á thì cái hiệu ứng màu kính nó sẽ hòa lẫn với cái lòng đen của anh em cho nên khi mà người đối diện người ta có banh con mắt của anh em ra người ta kiểm tra thì cũng không thể nào mà phát hiện được anh em đang sử dụng cái đắp chồng nha cho nên anh em cứ yên tâm còn cái cách sử dụng với lại cách chơi thì cũng dễ thôi lấy cái bộ này về thì anh em không cần phải có kỹ thuật anh em à, chơi vẫn được lấy đánh hiệu quả nhất là liên nè à, phỏm nè sập sám thì mình có thể coi ba chi đầu ba lá đầu còn à, xì dách nè xì tố, xì dách là hiệu quả nhất sau đó đến đánh liên đó là những cái môn bài đó anh em lấy kính áp tròng chơi rất là ok không cần phải có kỹ thuật còn một bộ kính đầy đủ của nó thì nó bên trong nó sẽ gồm có hai con len là quan trọng nhất nè hai cái con len này để mình áp trực tiếp vô trong mắt của mình còn đây là những cái dụng cụ để mà mình hỗ trợ cho mình gấp mình gắn kính cho nó dễ hơn thôi còn hiện tại thì à, bên mình đang cung cấp tất cả các loại đồ chơi bầu cua sóc đĩa tài xỉu bài lá đặc biệt là những cái mẫu kính áp tròng này thì mình có rất là nhiều loại cung cấp cho anh em thì ở đây anh em thấy nè loại kính này thì nó chỉ dày 0,06mm đây là cái loại kính mà mình bán chạy nhất phổ biến nhất nói chung là anh em nào mà xài kính áp tròng rồi thì chắc chắn anh em sẽ có cái bộ này ai cũng sẽ có bộ này ở đây là cái mẫu mà chơi ok nhất thì hiện tại thì mình cũng báo giá công khai luôn cho anh em à, tham khảo để anh em tránh được à, những cái thành phần mà bán à, lừa đảo ở trên mạng nha hiện tại thì kính áp tròng mình đang bán phân phối ra ngoài thị trường một bộ kính rẻ nhất gồm có hai con len ở bên trong để gắn hai mắt giá một bộ rẻ nhất là nó tầm khoảng 1 triệu thôi còn những cái bộ cao cấp thì nó sẽ tầm rơi tầm khoảng 4 triệu 8 đến 5 triệu còn những cái mặt hàng mà chung chung tiền anh em chơi thời gian ngắn thôi thì tầm 2-3 triệu rất là nhiều mẫu còn khi mà anh em mua hàng thì mình sẽ tặng cho anh em 10 bộ bài bài đây là bài mẫu tiền đô nè đô này là đô la vàng chỉ đỏ hoặc là bài 2k à, mà hộp trắng này hoặc là bài 2k xanh này hoặc là bài kim cương còn bài nhựa thì giá của nó sẽ cao hơn nha còn đây là những cái mặt hàng mà mình có thể tặng cho anh em khi mà mua một bộ kính thì à, bây giờ thì à, để cho anh em những anh em nào mà chưa biết cái cách mà sử dụng cũng như là cái cách mà mình chơi thì mình sẽ à, gắn cái kính này lên cái camera để cho anh em cùng coi đây là cái kính chuyên dụng để mình à, thử bài với lại mình quay video cho anh em coi để anh em tham khảo thôi còn khi mà đi chơi thì anh em đeo cái này vô nó sẽ kính đáo hơn là một cái thứ hai là mà anh em nhìn nó sẽ rõ hơn thì khi mà mình đeo kính này vô thì anh em sẽ có một cái hiệu ứng màu như thế này nó sẽ màu tím như thế này đeo cái kia thì nó sẽ trong hơn còn cái này nó rất là dày nè cho nên mình thử bài cho anh em hiểu được cái cách mà nó điểm thôi thì giới thiệu tới anh em một cái mẫu bài mới đây là cái mẫu bài đầu lưng hỗ trợ cho anh em chơi nó sẽ dễ hơn và chơi nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với lại những cái mẫu bài trước đây anh em sử dụng thì cái mẫu bài này bài đầu lưng tức là anh em sẽ được thấy ở cái lưng bài là số mấy anh em biết được cái lá bài này là lá bài gì và anh em có thể biết được cái chất của nó luôn và ở trên đầu trắng này nè nếu mà đánh liên thì người ta chia bài vậy thì anh em cứ nhìn ở cái lưng còn đặc biệt những anh em đánh xì dách là rất cần cái loại bài này để chi khi mà anh em đánh xì dách anh em chỉ cần kéo một tí xíu ra thôi là anh em có thể thấy được ở cái phần đầu này nó vẽ số gì luôn không cần phải kéo nửa lá như hồi lúc anh em chơi anh em không biết sử dụng không biết lựa loại bài anh em chơi nó sẽ bị lộ rất là dễ bể rồi mình gắn lên cho anh em coi nè rồi thì mình để một nửa camera thôi để cho anh em thấy được cái hiệu ứng màu khi mà đeo kính với lại không đeo kính nè đây anh em có thấy không nào con này số 8 nè thấy số 8 rõ ràng chưa còn bỏ qua bên này là sẽ không thấy gì nha đây là mắt bình thường không nhìn thấy được nhưng mà riêng qua cái kính này là sẽ nhìn thấy đây bỏ hết vô đi đây con 8 thì anh em có thấy số 8 ở đây không rồi ở trên đầu nó sẽ có một cái số 8 màu xanh rất là nhỏ nè và ở đây là cái phần chất đây là con 8 cơ nè có 8 chuồng nè tám chuồng là nó có dấu ít ở đây rồi tiếp tới nè con này con 7 nè chắc chắn là con 7 đó con 7 đây là 7 chuồng nha dấu ít nè anh em nhìn dấu ít ở đây nè ở giữa nè đó 7 con này là con 6 6 này là 6 chuồng luôn đó con này con à, con 7 con gói phần chất nó là chất gì đây con này là chất uh, chất rô cái hình in ờ, như trái tim này là chất rô nha rồi cả bộ bài nó đều được điểm cả bốn góc nha đó anh em thấy không số 2 số 2 số 2 số 2 ở giữa lưng và xung quanh để coi có mấy số 1 số 2 số 3 số 4 số 8 số xung quanh đó đây là nó không có đẻ chất ở đây tức là con này con bích nè con bích nó sẽ không điểm chất con này cũng ba bích luôn nè con này 4 bích con này 7 7 à, này 7 cơ nè đó 6 này 6 cơ nè đó rất là dễ nha ba chuồng nè đó anh em có thấy được cái hiệu ứng màu với lại có hiểu cái cách mà nó điểm cho rất là dễ cái này nói chung anh em chỉ cần biết số biết chữ là anh em chơi được rồi tới cái bài tiền đô nè mình sẽ gắn cho anh em coi về cái phần bài à, đô la đô la này là đô la màu à, lá bài màu vàng và cái chỉ đỏ nha đô la này đô la chỉ đỏ nó còn một loại nữa là đô la cái lá bài nó trắng hơn nhưng mà cái chỉ của nó là chỉ màu vàng đây gắn vô cho anh em coi nhìn bình thường là không thấy được nha nè đó anh em thấy con ca con già rõ ràng chưa đó con này con già nha đầm đây quy bồi đây nè chỉ gì nè còn à, con 10 là dấu cộng nha con 9 nè hình móc khóa nó giống như cái chìa khóa nó vẽ ô tròn nè rất là rõ con này con 8 nè số 8 rõ ràng con 7 nè số 7 con 6 nè số 6 đó anh em thấy rất là dễ nè số 6 nè đó 5 số 5 rất là đơn giản đó đây là hai cái loại bài mà phổ biến nhất thì mình test ở cái video này cho anh em coi còn em mà chơi mẫu bài lạ thì cứ cho mình xin cái mẫu chụp cho mình cái hình mình sẽ làm y chang dạy cho anh em bài muốn một con teo có một con teo hai con teo có hai con teo ba con teo có ba con teo bài mình cung cấp cho anh em là bài ở ngoài chợ bài loại một hết nha mình mua hàng ở đây xong rồi mình đi dập mực vô thôi cho nên nó sẽ không khác gì về cái chất lượng cũng như là cái phần uh, à, tan tích ở bài thì anh em cứ yên tâm rất là kín đáo thì anh em nào cần lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại đây nè 09097044 nếu như mà anh em mua hàng nhiều thì anh em sẽ biết tới mình mình tên là Phi mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn gần cổng 3 cổng 4 ở gần à, nhà thì cứ chạy qua nhà coi hàng test hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok thì anh em lấy về sử dụng còn không thì cứ lên đây tham khảo thoải mái anh em chả mất gì hết còn à, nếu mà ở xa anh em cứ cho mình địa chỉ mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em và một cái đặc biệt quan trọng là anh em được kiểm tra hàng thanh toán trước khi mà anh em trả tiền đó mình kiểm tra mình coi sản phẩm ok không đúng như trong quảng cáo là một cái thứ hai là mình coi coi những cái hàng mà chất lượng nó mang tới cho anh em có ok không thì anh em hãy trả tiền thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha